rồi hạng của cái hạng Trùng mà như gỏi nhìn hấp dẫn quá ha. À. Ủa? Tao như thao nhôm cái kìa. À, cầm tôi cái. Khỏi nó chưa ngoại ra mà lúc nó chân mình Tùy làm của bà cũng không xui á Hên gì này dễ đọc cháu đó mày chút xíu nó đi hả hả Mà mày để cho nó bằng lại này nó hơi nghiêng á Tùng ờ. Ờ. không cứng ra quậy nó cứng nha ờ, chưa thấy cứng đổ không là chết đây cứng đổ quậy cứng đổ cứng đổ là đổ vô rồi đặt à mà nó lỏng lép rồi xong á bảy chút này này đâu khoảng nửa tiếng là đặt đổ qua đây luôn nha ờ, ờ, ờ, từ từ đó quậy nước đổ là nó nó, nó bận bận bận là đổ vô đặt liền nãy bỏ mấy muỗng nước mắm 6 muỗng á tô ba à. muỗng rồi mà đụng má mày đem tiêu vô đây đi nha cái tiêu mình đang trên mỏ mày đó đây <laughs> tiêu đang trên mỏ chế vô đi chưa cho quậy quậy nha cho nó đó thấy không tiêu hoài hay không rồi để cho nó bằng lại cho để nó, nó nghiêng bên này em. ta cãi nó nghiêng bên đây nè cãi nó tiếc nó không bên hết nhiều Trời ơi đừng có đụng nó, để đi ông nội ơi. Đổ ra rồi thôi, đừng có lắc tới lắc lui. Nó, nó đặt là nó đặt. Không có biết ăn cái canh mà đụng cái đụng đụng đụng hoài chút nó khỏi đặt luôn rồi. Cái này dễ mở măng nhơ mà để bút ra. Trong mày nấu luôn hả? Ờ, không này nó vô thế luôn á. Luộc luôn hả? Không, nó cái này là nó bao đặt luôn nhưng mà tùy theo là nó chậm hay lẹ thôi. Mở bạn lên nó cho sáng tốt. Ờ cứ cứ cái đũa mà quậy mà thấy nặng tay là là tới canh bảo đảm đổ vô đặt dạ, là là, là nó chịu nó nó nó đông vậy dạ. nếu mà không nói quậy cho đó ông đổ không kẹp á đổ nó kẹp á Tiếng ngọt tao dạ, bỏ vô Rồi gắt teo vô Dứt dứt cái cái đụng đụng một tiêu ha Đã cả mà chúng một tiêu cũng đã ờ, thưa thưa cảm ơn Dưới nào nhiều mẹ ăn đi Ví dụ nổ rau rau rau rồi vậy là ông ăn cay đéo được phải không nó uống má vậy là được không khỏe không như tôi rồi chụp anh chụp anh chụp anh đá được chưa cháu không ta ừ. nó đặt lên ta đặt chưa chưa chút để đừng đụng đừng đụng đừng đụng mới vô đụng rồi chán không vô lấy chán nữa nhiều lắm mà con cái gì nãy làm cái gì cho vô lúa cúng cho vô đó bên đây để bên kia sao mà chịu nổi than này cũng hơn là than mạnh đó. chín chín rồi thật thật nhiều lắm rồi để nhậu rồi vô vô rồi vô rồi để em nướng cho vô cậu ơi vô cậu vô vô vô để nó đi à, chạy thôi chứ là đâu đó giờ mày ngồi đậu chết điều gì nữa nó quýnh xả không được kìa quýnh gì rồi để mấy người lấy ra để nó nó lọc nét hả? Có, cái vô đây nó đông quá, lúc này tuổi nó dụng đâu đi, dụng đâu hết. Nói này hay quá ta. Canh cho ấy vậy. Đủ chén hết chưa? Đủ ờ, chén còn chưa? Đủ chén luôn hả? Không cô giái không chưa rồi đó là mới hơn mình ngồi cái cạnh đây mà ngồi không có được chỉ ra nói chuyện ở trên công có không rồi vô ờ, quay hoài mày vô mày nè quay. là chim vô không vô vô vô vô vô bữa nó nói tôi quýnh bằng nước đá trong sao bé ăn công đéo tin tụ quá <laughs> có bữa cái dĩa làm đéo đặt á tôi lấy nước đá tôi trộn lên đặt luôn đặt luôn dạ vui lắm nó nó đàn ưng nè anh thơ nè lông cũ nè ờ nó ăn mới khó ăn cái mẹ nó gừng đó luôn nó nấu cái chứ nhà quýnh nào quý vị là vậy á tí coi trọng nhà luôn ừ, thôi tí có xào ăn với chú này đục mắm vậy ngon không ngon ngon không nước mắm ngon không đủ quá không kêu mẹ không có điện thôi chị bên bạn kêu ờ, lâu lắm rồi mới ăn là món này nha chú năm má lúc trước mình ngày nay nổi sao á thằng biết ngán thấy mẹ luôn á Thế dịch nướng. Không bữa nay chiều nhiều miếng không ờ, này có mật ong á. Thử nó mật ong. Tụi tao ăn cái đậu này ngon. Mày giờ đó.